vì lẽ nó già dính như ta thì già sớm giờ con coi ờ, già ngang ngang xà lan mình đó tình tiết mới khiến cho thủ phạm và đồng bọn phải cúi đầu trước pháp luật hy vọng thủ phạm mau mau ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật hôm bữa em đã đưa ra những cái dẫn chứng và những cái tình huống khiến cộng đồng và mọi người hết sức xôn xao và hôm nay em sẽ đưa ra những cái tình tiết mới khiến cho thủ phạm và đồng bọn phải cúi đầu trước pháp luật thưa quý vị hôm nay thì trên mạng xã hội rất là xôn xao cái vụ chị Hà rớt xà lan luôn và đồn đại rất là nhiều cái giả thiết để cho quý vị và các bạn nào tiện theo dõi em xin tóm tắt nhanh qua cái câu chuyện của chị Hà rớt xà lan chị Hà và anh Tuấn làm nghề xà lan sông nước đột nhiên một ngày nào đó chị Hà và anh Tuấn cự cãi thế là chị Hà mất tích sau 12 ngày được sự tìm kiếm của rất nhiều người mới thấy được chị Hà và có những cái tình tiết rất là kỳ lạ hôm nay em xin phân tích một số cái kỳ lạ ở trong cái câu chuyện này thứ nhất là sau khi đã tìm được chị Hà thì cái tư thế của chị Hà cái dấu hiệu về phổi không có nước và tình trạng cơ thể vị trí và một cái điểm đặc biệt nữa là một lá đơn lá đơn này mang tính chất quyết định luôn nha cả nhà dù cho có như thế nào thì cũng ờ, khuyên nên ờ, đầu thú để sớm được à, sự khoan hồng của pháp luật tránh được à, sự tranh cãi dẫn đến cái câu chuyện xôn xao hởm rày trước khi đến với cái câu chuyện này cái thông điệp của em dành cho mọi người là những cái gia đình đang trong tình trạng rạn nứt và những gia đình chưa có hạnh phúc thì hãy nhìn cái câu chuyện này mà rút ra bài học cho mình những người trong cuộc hãy sáng suốt đưa ra những quyết định thật là thông minh để tránh đi theo vết xe đổ của câu chuyện này nha cả nhà Đầu tiên em xin phân tích về cái tư thế Cái tư thế một người phụ nữ chết trôi Không bao giờ nằm sắp hết cả nhà Theo cái khoa học chứng minh rằng cái lượng mỡ tích trữ về phía trước mà cái lượng mỡ là nó sẽ nhẹ hơn nước nha cả nhà cái lượng mỡ nó tích trữ đối với người phụ nữ ở cái phần trước nè là nó rất là nhiều luôn rất là lớn luôn cho nên cái 100% người phụ nữ chết trôi sẽ ngửa mặt lên trời nhưng mà cái trong cái vụ việc này chị Hà nằm sắp đó là một cái tư thế không đúng nha cả nhà đồng thời cái tư thế mà mọi người thấy chị Hà lúc mà nổi lên là vừa nằm sắp mà vừa co lại tức là cũng không đúng luôn thường là người chết trôi cái tư thế người ta chết sẽ thẳng cái tư thế của cơ thể người ta sẽ thẳng đồng thời đối với nam thì nằm úp mà đối với ngựa nữ thì nằm ngửa chớ không có như chị Hà là chị nằm sắp và cái tư thế là tư thế co lại là không đúng nha nằm sắp và cái tư thế co lại là không đúng nằm ngửa và cái tư thế thẳng mới đúng nha mới đúng theo cái nguyên tắc của người chết trôi nha cả nhà cái thứ hai nữa em muốn phân tích cái dấu hiệu là phổi không có nước phổi không có nước ở ở đây tức là khi xuống nước không có uống nước thường thì những người ngợp nước người ta sẽ uống vào một lượng nước phổi không có nước chứng tỏ là chị Hà đã ra đi ở trên cạn nha cả nhà đó thường thì những người mất về nước họ sẽ có một cái lượng nước vào phổi hoặc là khí quản chẳng hạn nhưng cái này là không có nước tức là chị đã ra đi trước khi mà xuống nước nha cả nhà cho nên rất là hy hữu luôn và cái dấu hiệu tiếp theo đó chính là tình trạng của chị Hà tình trạng của chị Hà sau khi đem lên á thì bên gò má bị bể xương gò má và còn nguyên vẹn nha cả nhà cả nhà biết không nếu mà cơ thể mình nằm ở dưới nước tầm 5 ngày trở lên là tất cả các loài sinh vật con cua nè con ốc nè con uh, cá nè nó sẽ bu lại và nó sẽ rỉ nó sẽ rỉ những cái phần mô mềm ở mắt mũi miệng hoặc là tai gì đó sẽ làm cho những cái phần đó bị phá hoại rất là nhiều chứ không có được nguyên quyện giống như của chị Hà nha điều đó chứng tỏ rằng có một cái bao bọc gì ở phía bên ngoài cơ thể chị Hà hoặc là có một cái chất độc gì đó nằm trong cái cơ thể chị Hà khiến cho những cái loài sinh vật đó không thể nào bu bám vào được mọi người có đồng ý không cho nên là những cái sinh vật đó không tiếp cận được với cơ thể mới có được cái cơ thể nguyên quyện như vậy sau 12 ngày và tiếp theo là cái vị trí mọi người cũng biết rồi đó cái nước triều của nó lên xuống một ngày hai ba lần thì cái dòng chảy của cái sông vàm cấm rất là lớn luôn đặc biệt cái vị trí của chị Hà ở dưới đó là giữa giữa sông cái cái độ sâu rất là lớn luôn và khi mà thấy chị Hà nổi lên rồi á thì cách cây xà lan chỉ có 15 20 mấy chị là một cái điều vô lý khiến cho người ta nghĩ đến sự neo đậu chằng buộc ở trong đó cho nên có một cái thứ gì buộc chị Hà lại nằm ở dưới đó và bao bọc lại để các loài sinh vật không có cơ hội để tiếp cận và ừ, rút rỉ đó đặc biệt cả nhà biết không là anh Tuấn này đã làm một cái đơn cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chị Hà này xảy ra một cái vụ việc gì đây là một cái đơn có xác nhận của chính quyền địa phương luôn cho nên cái đơn này nó sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng quyết định tự vì trước đó là hai người cũng đã có những cái qua chạm tác động vật lý khiến chị Hà bị tổn thương rất là lớn cho nên là chính quyền mới can thiệp và làm một cái đơn nếu chị Hà có cái gì xảy ra thì anh Tuấn hoàn toàn chịu trách nhiệm cái đơn này hết sức là có giá trị trong cái thời điểm hiện tại luôn những cái phân tích trên góp lại thì cái rủi ro mà tự giận là không hầu như là chiếm không có nha cả nhà cái rủi ro này là cái rủi ro sát hại rất là lớn luôn thủ phạm cùng đồng phạm bao che đều dính líu trong cái vụ việc này nếu có những cái ý kiến nào trái chiều hoặc thuận chiều thì mọi người hãy cho những cái bình luận hết sức là thỏa đáng nha rất mong cả nhà chia sẻ cái đoạn clip này để cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm ra lẽ, làm cho vụ việc này sáng tỏ để đem lại sự công bằng cho xã hội lời nói cuối cùng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ờ, nếu mọi người có yêu thương thì hãy đăng ký và cho một like để ủng hộ bình luận TV nha